mình thì không thể nào mà biết được đây là khu vực nhà máy nó có thể nằm ở đâu đây một cỗ quan tài khổng lồ đây chính là một cỗ quan tài khổng lồ khủng khiếp đây chính là vị trí này đây các bạn các bạn ạ và ngay cái hình ảnh này này các bạn có thể nhìn thấy đây chính là một cái khu vực nhà máy như thế này bây giờ chúng ta cùng à, nắm phố 3D để xem xung quanh khu vực này sẽ như thế nào các bạn một cái ống khói của cái nhà máy nhưng mà do cái phối cảnh 3D là khu vực này là cây bụi nó rất là nhiều nên không thể quan sát nổi bởi vì do đây là một cái khu vực rất là cẩn thận cho nên là có khả năng là sẽ không được à, quay phim gì đâu bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái Google Map thôi quay lại cái Google Map để đây chính là cái ảnh này bạn có thể nhìn vào đây này đây chính là cái ảnh nhà máy Chepluben đấy tôi có thể xê dịch cái máy ảnh ra cho các bạn biết đây chính là một cái bức tượng đài như thế này ở trên đấy nó có hình một cái con thuyền và một trên đấy nó có hình cái múa lưỡi biềm của chủ nghĩa xã hội của Liên Xô trước đây đây bởi vì là Ukraine trước đây là theo Liên Xô mà trước đây là nó thuộc ờ, phe chủ nghĩa xã hội của Liên Xô ấy mà sau khi mà nó bị sụp đổ rồi thì sụp đổ từ năm 1991 đến tận bây giờ mà đã có nhiều lần trong ký ức của mọi người là không thể nào mà quên được cái vụ thảm họa này đâu nó chỉ cách đó không xa một cái khu vực như thế này tôi có thể sẽ mở ảnh để cho các bạn có thể nhìn thấy những cái tấm hình như thế này nhưng đây chẳng qua là những cái tấm hình mà nó chụp ở ngay bên trong cái khu vực nhà máy thường ở đây là cái khu vực mà có khoảng 6 ờ, đến 7 ngôi nhà giống như ở bên trong cái nhà máy này là các bạn có thể nhận ra được đây chính là một cái khu vực mà trước đây nó là một cái lò phản ứng sau đó nó là một cái cột khói cao như thế này một cái ống khói nó cao nhưng mà từ trên Google Maps nó khó nhận ra lắm nhưng mà cái vị trí cao nhưng mà nhìn trên Google Maps mà qua vệ tinh nó nhìn như nó nằm đấy bên này là một cái bãi phế thải và thị trấn uh, Pripyat mà cách đây vài ngày mà tôi cũng từng cho các bạn xem thị trấn Ma ở ngay cái uh, khu vực uh, cách nhà máy này là không có xa đâu nó ở cái vị trí này nó ở cái vị trí này này nó ở cái vị trí này mà điều mà chúng ta có thể liên tưởng đến một cái thực dụng nó rất là khó cho chúng ta chép Lubin đây chúng ta lại còn thêm một vài cái ảnh nữa để tôi có thể chỉ dẫn cho các bạn xem đấy đây là một cái bàn tay một cái cú biểu tượng như thế này cái sức mạnh về tinh thần của chúng ta đấy nó có thể là khiến cho chúng ta có thể là bài học về cuộc sống chúng ta nếu như mà mình biết trân trọng nó thì nó sẽ giúp ích như thế nào và ngay cạnh đó không xa thì đây chính là một cái nhà thờ của đạo Thiên Chúa và đây chính là một cái mái vòng này này một cái ngôi nhà mái vòng như thế này thì mọi người có thể nhìn thấy đây là nhà, nhà máy chấp lưu bình ở trên này và đây một cái khu nhà bỏ hoang đây một khu nhà bỏ hoang mà mọi người có thể nhận ra đây đó đây chính là cái ảnh mà vừa nãy chúng ta xem qua nó có thể là khiến cho chúng ta có thể không quên được cái vụ như này mà cách đây hơn 34 năm trước đó ngày 26 tháng 4 năm 1986 mà mọi người có thể nhìn ra đây chính là từ cái khu vực này đấy bạn ạ một cái cột khói nó giống như một cái khu công nghiệp của chúng ta thôi nó chỉ bằng cái khu công nghiệp của chúng ta thôi nó chỉ bằng khu công nghiệp của chúng ta thôi bạn ạ đấy và bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau chủ đề về à, khám phá thế giới và chúng tôi sẽ cho quý vị đi thăm một cái khu vực phi quân sự bán đảo Triều Tiên khu vực biên giới nguy hiểm bậc nhất bàn môn điểm các bạn hãy đón xem chúng tôi xin chào hẹn lại quý vị và các bạn